trời cứ mưa chả ngớt làm phố tôi nay ngập lụt khi lúc tan tầm người và xe nối nhau bơi trên đường nhìn cảnh toàn dẫn đua nhau bơi lội cứ như hội thi và con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi nhà nhà bắt cá từ nơi ngắt này hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra ở giữa thủ đô sao hoa trắng lệ đặt cuộn sóng vô nhà ta tràn ngập khắp vô thuyền ghe nước trôi êm đềm đèn tàu ta không lo tắt điện suốt bao ngày đêm rồi những chàng trai đuốche dựa đường làm nước trong xanh thêm sạch phố phường từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương Đài dự báo ba ngày tới sẽ có mưa rơi khắp trời Nên biết bao người ngẩng đầu cao ngó lên mây ngóng đợi Chờ đợi ngày mai đi bơi đúng tại ngã tư này đây Mà sao nắng lại tươi sáng ló sau ngàn cây Đài dự báo lao làm tăng lãi cho siêu kỳ, Tưởng trời còn mưa thêm thiên hạ tích thêm đồ ăn thịt cá lạc rau mông rừng hết sạch chảo cá thật cao vẫn không đến dù trời không mưa cũng phải cố ăn cả năm và trên đá như ngày đây trong nắng mưa hay đêm này ai biết công ngầm tài cao sau đã khoác hay chưa mặc kệ thành phố văn minh vẫn lụt mỗi khi trời mưa chúng ta vẫn ngày ngày Jaya